Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời Và hiện tại anh em đang xem live trực tiếp ngày hôm nay thì Khải đang chuẩn bị đúng vào 00 giờ ngày hôm nay Chúng ta sẽ mở 220 cái ngọc lục thần cũng như là 220 rương đồ xanh cho anh em xem nha Và Khải đã chuẩn bị cho mình đó là 220 ngọc lục thần Và 5 ca dạng Và chuẩn bị cho mình đó là 450 ca điểm tống kim Đó anh em thấy chưa thì bây giờ Kha sẽ đi ờ, ép rương và cũng như là ờ, ép xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu mở cho em xem nha Kha sẽ ép hết một lần hai trăm mấy trong rương một lần rồi đó Kha sẽ mở đó. Kha đi ép đã ờ, Tường Dương ép lần này ép tay hơi khá là khá là mệt này mà ép tay khá là mệt rồi khui nè hay là mình khui đến đâu mình mở đến đó nè nhưng nhiều khi mở ra là hai trăm đường nó chật chỗ lắm anh em ơi thực sự nó quá chật chỗ luôn đúng không bây giờ ép đường đợi sẵn ta ép đường đợi sẵn nhiều khi được rồi giờ ép này à, ta muốn ép ngọc lục thần này đây đó ngọc lục thần cho bị xanh đấy một ngọc lục thần kèm 20 vạn và 2.000 điểm tích lũy đó nè nhờ điểm tốn kim này cho anh em xem đó vô này này có hàng là trong vòng một tuần à, trong vòng một tuần này mở bằng tay nên khá là lâu nha nè nó khai mở hết một lần nữa nè nón thì long mới mở ra này 13 20 nè đó <coughs> khả đang uh, ờ, cố gắng mở chuẩn bị rương thực sự là quá nhiều 200 rương 220 rương lận nè ép bằng tay khá là lâu <coughs> coi thì bắt auto chưa Đúng 12 giờ khả sẽ khui nha anh em Đúng 12 giờ khả sẽ khui nha Anh em cố gắng đăng xem like để đỡ làm một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em Và cái bát à, này là bát ngọc lục thần như là thứ tư rồi thì phải Mong rằng anh em hãy ủng hộ video này hơn 150 like Thì Khả sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo như thế này bói đồ cho anh em xem nha anh em Ở server này hiện tại hiện, hiện hoàn toàn chỉ là đồ xanh thôi nha mọi người Đó là Đó thực sự là tìm những món đồ xanh mà gọi là mắt pin đó Như ở bát trước thì anh em cũng đợi rồi Khả bán được đôi giày 3 triệu hai đó anh em Thì à, cũng hơn 50 kim thì lần này không biết là như thế nào tại vì bắt trước thì cũng bán xong rồi bù lỗ lại những cái bách cũ nè thì nói chung là cũng không lời lỗi gì cả cũng chung là hơn là hờ vốn đấy lần này không biết như thế nào đây lần này có vẻ như là bắt ờ, nhớ không làm là bắt thứ tư thì phải hôm trước bắt kia là đúng rồi lần này là bắt thứ ba thứ tư đúng rồi lần này bắt thứ tư ở lần trước thì bắt thứ ba thì được 150 ờ, ngọc lục thần còn lần này khải chơi đến 220 cái lần anh em 220 cái lần 200 cái luôn anh ơi mất công làm đúng rồi thì giờ muốn làm một lần 200 cái luôn rồi bói đến đâu bán bói đến đâu bán đó cho nó sướng nè chứ mở từng cái cái thiệt sự nó mất thời gian lắm đây rồi đây rồi 200 ngọc lục thần đây em ơi lại được hai chơi giao dịch hoài cờ lon bớt <clears throat> Rồi, đã khải làm rương cho con uh, lon ạ. Ra được một món thủ lĩnh 25 540 thì thực sự nè, cái đó là quá pin luôn. Nô một của nô một luôn đó Ra sẽ cho nó mở rương bên kia nè. Rồi. Hiện tại Khải đã mở được là khui được là 70 cái rồi. Bây giờ Khải chuyển qua bất lon này Khải làm đủ 200 rương rồi Khải mở một lần luôn nha anh em. làm đủ 200 rương mở một lần luôn nha. Em đợi một tí ủng hộ Khải hai like nha anh em ơi chúc em nổ thêm siêu phẩm ok anh Toma nha hello Toma nha Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, mở tiếp hay lộn từ bước đầu là ép tiếp hoán đổi tiếp cần ngục lục thần 20 bản này nè rồi tại hôm trước cái auto thì đó nó làm nè hôm này làm bằng tay thôi không có auto gì cả hồi lâu anh em thông cảm nha được hàng ép xong rồi đúng 12 giờ chủ mở sẽ mở nha nam như anh em lúc nãy có hỏi sơ qua thì cái chi phí của lần này á lần này thì đơn giản là khải ờ, mua 220 ngọc lục thần đi thì mua với giá rẻ thôi chớ thiệt tình là giá 50 xu là một rương 50 xu là một ngọc lục thần nè trung bình là 50 xu một là một một ngọc lục thần mà lần này Khải mua rẻ giá hơn thì uh, hôm trước Khải mua uh, ờ, 35 xu kèm nhân với uh, ờ, 225 cái 220 cái nhân với 35 xu thì Khải tốn hết khoảng gần 8 kim 8 kim với lại nhân thiền dạng thì uh, điểm tốn kim thì uh, tính ra 450k điểm thì uh, 450k nhân cho 160 thì Khải sẽ tốn hết là 7 kim 2 nữa thì Khải tốn hết gần 15 kim mấy rồi với 4.000 dạng 4.000 rưỡi dạng tầm bốn nghìn rưỡi dạng thì ờ, bốn nghìn rưỡi dạng thì nó dao động khoảng tầm ờ, khoảng 9 kim nữa thì nói chung ở cái lần video này khải tốn khoảng hơn ờ, gần 25 kim em gần gần 25 kim gần 25 kim thì tương đương tương, tương đương khoảng tầm khoảng 1 triệu 7 này mà không có triệu 7 lần này là mở 220 cái rương này á là nó tốn khoảng 1 triệu 7 không biết với 1 triệu 7 này không biết có nhận được một cái đôi giày hay là một cái món đồ nào tương đối nhựa ở bát ba hay không thì bát ba khả nhận được đôi giày anh em anh em có xem thì cũng đợi cũng được biết rồi nên không biết là như thế nào thì cái đó là vẫn được gọi là hên xui nè một là về bờ hai là ra khơi đó nghiện mở đồ xanh là như vậy rồi em mà chứ giờ thực sự là sang lệnh bài bot thì anh em cũng xem rồi rồi mở lệnh mở đồ bot này anh em mở đồ xanh này anh em cũng xem rồi thì anh em thấy cái nào hay thì cứ đỡ lại cho khảo làm ủng hộ chơi nha giờ đa số những cái bát mà anh em xem đa số là đầu tư khá là nhiều nè chỉ mong anh em cứ xem đỡ lại cho hơn 150 like thì khải sẽ tiếp tục ra bát thứ năm và cũng như là những tiếp tục cái bát sang lệnh bài bot cho anh em xem nha và xin thông báo anh em sơ qua thì cái set đồ may mắn này khả năng lên được 24 nha nè. Đây. May mắn 6. Đó. May mắn 4 là 10. May mắn 5 là 15. May mắn 4 là 19. Kèm với mặt nạ này nữa là may mắn 24 nha nè. 24 may mắn trong người. Đó là may mắn trong người. Và kèm với những may mắn còn lại như là thiên sơn này. Đó. Bách quan lộ này. Đó, quên quá tửu chứ, quá tửu này. Rồi à, hoa mai may mắn này, em thấy chưa? rồi ờ, đào hoa đào may mắn thì thực sự là may mắn rất là nhiều có thể nói là gần 100% cái đó thực sự 20 30 à, 30 như thế này cái này là điểm cái này ờ, cũng là điểm luôn nói chung mình không hiểu điểm như phần trăm là như thế nào đó. cái này là 30 điểm cái này là 10 10 điểm còn cái này là 20 phần trăm và cái này là 20 phần trăm thì thực sự là cũng có thể nói là gần 100 phần trăm năm <laughs> trên người thì 25 nói chung là mình không rành mấy cái này lắm nhưng mà thực sự hiện tại server có những may mắn nào thì mình khô máu những loại may mắn đó luôn không được thiếu một loại may mắn nào cả ra đây họ phần thủ 25 làm chồng 40 là về bờ luôn Phú Phú Quang ơi thực sự ra cái đai đó là phải mấy chục cũ lần em mà ra cái đai lưng đó hay cái bao tay hay cái nón thực sự là tiền về luôn đó đất hàng nhất ở cái trang bị này của chúng ta nó đồ làm chậm 40 kèm với phòng thủ lý đó đó gọi là hàng đắt đắt giá nhất của cùng mấy chủ này cũng như là đồ kháng họ cũng như là chón 40 đó nè rồi anh em chờ đợi khai ép nhau xong rồi khai khu anh em xem còn mấy chục cái cuối cùng này anh em ơi quán khu cho anh em xem phục hồi 40 bán cũng có tiền nữa rồi ừ. áo đa số phục hồi 40 tìm chu vải rồi phục hồi 20 kháng khoảng 17 thời gian chán 30 ừ. trời ơi trời này mà phục hồi 40 thì may ra không xài ô tô được auto bị bị cấm rồi nè không xài ô tô ép được không phải trời ép mà dạng như phục hồi 30 nữa không không không mở được nữa nên phải mở bằng tay nè lần này mở 220 rương thì thực sự là mong ra được khoảng một món siêu phẩm là có thể gỡ vốn thôi chỉ cần mong gỡ vốn thôi chứ không có mong lời được nè mong gỡ vốn hai triệu là được <laughs> mong gỡ vốn hai triệu là mừng lắm rồi rồi vô dạ, trời ơi không gỡ vốn được hai triệu là mừng lắm rồi thời gian chán ờ, dùng hai cũng được đưa dương long ngon căn ngoại 21 Giờ cho tôi làm bằng luôn 30 rương Bán rồi anh em chờ xíu xong bị mở nè ơi Nhiều anh em comment bảo cứ yên tâm đi Được cái đau tóc sắc thương 4X là khỏi phải lo nữa luôn Đúng rồi anh em ơi Có cái đó là về bờ ăn Tết luôn Rồi Giờ Khải sẽ chuyển qua con uh, ờ, Yoda Cho nó bớt chật chỗ cái rồi Anh em chúng ta cùng lên trên uh, trên kia khui đặt rương này hai bốn sáu tám mười sáu hai bốn hai bốn sáu tám mười hai bốn sáu tám mười hai bốn sáu tám mười ok vừa chọn 24 cho nên coi chặt vô này rồi đó hoàn thành nha anh em ơi bảo hạp trang bị xanh ngọc lục thần đã ép xong và sau khi đép xong thì bây giờ chúng ta cùng lên uh, chỗ cũ anh em mình và chúng ta cùng khui đồ Đó. Đây anh em cùng xem sơ qua Với 200 rương ngọc lục thần thì thực sự anh em là không hề ít đâu anh em ở đây Nhiều anh em uh, chưa thể tin được với 200 lục thần Đây ok chưa ok <laughs> chưa 200 ngọc lục thần nha anh em Thực sự anh em là một lần đầu tư này là quá cao quá nhiều anh em ơi Gần với 2 triệu việt đồng thì thực sự cái lần đầu tư này Khải sẽ cố gắng hết sức nè em ơi cố gắng à, tìm ra siêu phẩm cũng như là bù lỗ lại những cái bắt trước cũng như là bắt những bắt sau này và mong sao nó sẽ thành công và bây giờ trước khi đi ăn thì à, <clears throat> Khải sẽ qua bên kia cắn một số may mắn cho dàn xe trên kia nó có thêm ít may mắn từ à, từ bên này 200 ngọc là một thằng nam 220 cái Đây, <clears throat> bên này chẳng cái này Khả Long nằm đọc qua nó chứa đồ lầm đồ đã <coughs> tất cả mọi con đều phải full may mắn nha anh tất cả mọi con đều phải full may mắn có chứ anh đây giờ hiện tại đỡ nói về hướng may mắn thì uh, xin thông báo lại với anh em là Khải đang sở hữu cho mình một set may mắn 24 gia truyền 6 nhận 4 nhận 5 tất cả đều dòng 1 nha em ngọc bội 4 là hiện tại cái trang sức này được 19 may mắn đó 19 may mắn ẩn 1 và kèm với mặt nạ may mắn 5 thì Khải được 24 may mắn rồi 24 máy mà kèm với uh, hoa mai 10% là lên 34 rồi hoa đào 20% là lên 54% may mắn đó kèm với vớ tửu đại là may mắn 30 điểm và kèm với thương sơn may mắn 10 điểm nha nè đó hiện tại tất cả các may mắn thì Khải cũng đã chuẩn bị hết rồi và bây giờ là đúng không không giờ không phút chúng ta sẽ quất anh em ạ à. đó giờ Khải đương em động diện cái ok anh em sau khi uh, cho anh em xem thì đây anh em ơi sẽ đổi bánh của khả thì anh em cũng đợi rồi đó thì bây giờ chúng ta sẽ với bánh 24 này kèm với những cái cục máy bánh này thì bây giờ chúng ta sẽ cánh cái thiên sơn này khải cánh rồi và quá tửu này hoa mai này hoa đào này ok sau khi đã cánh xong cái bánh thì bây giờ chúng ta cùng lên hoa sơn cánh kỹ chưa đỡ cùng nhau bói những cái món siêu phẩm này mà rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái camera lên đã cùng uh, giao dịch những cái rương qua cho Khải cũng như là nhận những cái món đồ ngon đây, Ngắm, ngắm tranh ngắm cảnh một tí là mở rương này mà Rồi hiện tại tất cả account đã đứng chuẩn bị tinh thần rồi Bây giờ chỉ việc mở rồi khui đồ ha. Rồi ok Khui nha anh em Đó Khui hàng Áo Mặc Nón Từ từ cái này hơi bị chậm một chỗ Tại chỗ này hơi bị chậm quá khui Dây Áo Hiện tại hơi bị chặt em ơi Thôi chúng ta đợi bó cái này phải dọn đường này cho nó còn gọn tí Khui hàng Đù nón kháng độc 24 em ơi Thiệt sự là một cái kháng khá là cao Nhưng mà chưa yên thua nha Tiếp tục khui Ôi trời ơi Đủ tính ra bằng mấy bánh hay dữ ta Những món đồ mà thiệt sự không thể tin luôn em Hiện tượng cái này mà có thêm phục hồi nữa Thiệt sự quá đẹp luôn Ôi trời cái áo vải cả nồi Tiếp tục đồ cái áo này mà không phục hồi Trời ơi hai cái món đầu tiên nhìn thấy quá pin rồi Mà chưa chưa cái hiểu là Mình không thể bán được những món đồ như vậy Tiếp tục hai món hả Đủ ra hai món nhìn đẹp ghê nha Không có phục hồi em ơi Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó ra góc này ngay Ủa Gôi, gôi, giày áo Bao tay đai lưng phòng thủ lý làm chậm là ok nè mày, cứ đai lưng phòng thủ lý làm chậm dày nón các kiểu thủ lý làm chậm là ok về bờ cứ dạy anh em chỉ mong dạy thôi thật là chón kháng họ chón họ full rồi khui ôi trời ơi sao phòng thủ đâu đủ xanh cái nón đẹp gơ phòng thủ không có trời khui áo số ừ, áo này cũng không được gì luôn sinh lực nỗ lực khác đẹp khui nón kim số áo kim số nón mọc số giày họ số đai kim sinh lực cao đai kim sinh lực cao thì trong ba cũng có người xin nón lên bốn mươi đai rồi tiếp theo 30 chưa phải là Tết khui hang hai bao tay hai bao tay một giây mới ra đảo rồi anh em <laughs> anh Long mới ra đảo ạ à. đến em rồi em khui ha hiện tại khải khui thì nhanh thôi anh em ơi khải khui bụp bụp bụp rực rẹt thôi hiện tại với 220 rương này thì khải khui khá là nhanh thôi nè đây tiếp tục nón thố rồi có cái nón có tiền nha có tiền đầu tiên là có tiền em à có tiền đấy có tiền một cái nón mắt pin tương đối này mà Nón này thực sự là sinh lực lực cho kháng họ 40 Nón này có tiền nha mọi người Tiếp tục Nón này có tiền nha Thực sự là nón này phải bèo lắm phải từ 5 đến 10 kim Thực sự anh em luôn Nón này có tiền là có thể là bù được một chút rồi Tiếp tục Đồ, đồ gì Shop Nón nó có tiền nha anh em Hiệu ứng chó mát và kháng họ sinh lực lực khá đẹp Ôi áo kim Shop Áo kim Shop Không tóc Sợ Sợ Ôi trời cái bao tay Trời ơi, bao tay này mà chóng 40 nữa thì easy game luôn đó Thiệt sự bao tay này mà chóng 40 easy game luôn Thì thiệt sự cái bao tay này quá ngon Nhìn vào hiệu ứng thì kháng này nọ khá khá đều nè Nhưng mà đỡ mà nói bán có tiền thì cũng có thể có Nếu như mang xếp hiệp cốt Thì có thể kích được hay là ăn ban Thì cái này có thể đỡ lại từ từ đến sau Ôi trời là một bao tay như một luôn em à Không được hiệu ứng chống 40 hai cái này thực sự là không đủ hiệu ứng nên nên thực sự đỡ bán thì cũng hơi khó nhưng mà đỡ mà mang xét đang bang này xét tình thì có thể mang mang tạm được nè mang tạm được ok Tôi sẽ bỏ qua cho anh em xem có thể mang tạm được rồi tiếp theo khải sẽ lầm ít rương nữa đây Trời ơi, tầm này cảm giác là đồ nó ngon hơn lần trước Tại vì có vẻ như là Khải mang may mắn nhiều thì phải nè Thực sự em là lần trước không mang may mắn, không mang một món đồ may mắn gì luôn Đồ rất là cùi luôn Thiệt sự cứ một hai dòng một dòng quá chán luôn nè. Lần này thiệt sự là với cái set mi bánh 24 này Thiệt sự là một sự đầu tư không hề yếu anh em à Anh em hôm trước cũng có thể xem không Những cái video Khánh mua nhẫn này nọ Anh em thiệt sự phải đầu tư thì mới có được Chứ không thể nào mà tự nhiên không không phải có được một set mi bánh như thế này đâu nè. Đây không đỡ anh em chờ đợi lâu chúng ta sẽ khu hết cái rương này rồi Khải sẽ tiếp tục qua cái con phụ này nè. Con buôn phụ này còn 180 rương nữa nha anh em. Đây. Con phụ này còn 180 rương nữa nha anh em. Đó. Đang trường chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc là Chúng ta tiếp tục bỏ đồ Anh em đang xem video này đừng quên đỡ, đỡ lại cho video này hơn 200 like đi nè Lúc nãy Khải có nói là 150 like thì Khải nghĩ với 150 like đỡ ủng hộ video này thì nó chưa tới đâu nè Hơn 200 like video này nha anh em ơi Nếu như anh em nào mà xem video này rồi Lần sau Khải sẽ up cái bát 4 này lên Thì anh em có thể ghé qua cái video ủng hộ cho Khải một like như là chia sẻ mạnh cho tất cả các anh em cộng đồng và Lâm biết đến cái cái video ngày hôm nay nha anh em. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khui anh em ơi. Tiếp tục khui. Cố gắng ủng hộ 200 like video này Bắt 4 này giúp Khải nha Nam ơi Áo Nón Bao tay Cứ bao tay ra lưng Bao tay ra lưng Bao tay ra lưng là được Áo Rồi Bao tay ra lưng là ngon em Cứ bao tay ra lưng là được Hiện tại đã ra hai bao tay Khui Nam ơi Áo Đó đủ Áo ngon không phục hồi Lôi Đó rồi rộng hai bao tay đậu chúng không banh anh em không banh thì không ai xài rồi thiệt sự không banh có một điểm rồi chứ thủ lý lắm chạm chờ ở lại cái không banh nữa đa số không banh nó ra khá nhiều nha bao tay đó mà thiệt sự làm chậm phần thủ lý 15 40 thiệt sự là về tiền luôn đó 15 40 thủ lý làm chậm là về tiền luôn khui áo khui rồi khối hạng học kim căng lon 21 quá hồi hộp quá hồi hộp em ơi đây quá hồi hộp nón chống 20 số số 19 30 mấy cái nón này không ai xài em thiệt sự món này không ai xài nó này sinh lực lực nói chung anh em trong trong bang cần thì cho thiệt sự mà nó nó nghĩ không ai xài đâu khui áo đai lưng một đai lưng hai áo và ba nón tiếp tục lại là kháng bành kháng bành ra nhiều quá thủy năm hai mươi anh em đang xem nhớ ủng hộ cho Khải một like một chia sẻ ủng hộ cho anh ơi lần này thì Khải đang khui 220 ngọc lục thần như năm bảo đương đồ xanh ở server này anh em cũng biết rồi đồ xanh mà mắc pin một tí hiệu ứng cho cho mắt mát tí là tiền về nè phòng thủ này nọ là chỉ nhưng món đó là quá tiền luôn mà hiện tại server chưa có nhiều nè đà lưng đà lưng đà lưng lưng <laughs> ôi trời đà lưng họ đúng một dòng một đó, ok hiện tại đã khui có vẻ như là hơn ờ, bốn chục rương này chưa có gì nè mà chỉ có được một cái nón kháng họ khá là đẹp uh, chó 40 và sinh lực lực và kháng họ 14 thì cái nón đó cũng có thể bù là được vài kim thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch qua thêm mít rương nữa khui tiếp đó quá hồi hộp anh em ơi ở cái lần này à, mở thực sự là một lần đầu tư khá là nhiều hello anh em mới vô nhé like một lần được rồi anh em ơi à, tiếp theo 32 rương tiếp theo nha anh em khui đó đài cứ đai vào tay đai vào tay dày đai vào tay dày là nó có tiền đâu rồi khui đi giải chặt rương đây mà cái này thực sự là không khác gì những cái bát đánh lệnh bài bot nè nó thiệt, thiệt sự là nó cũng hấp dẫn ngang ngửa với đánh lệnh bài bot anh em ôi áo xấu dòng không phục hồi ở này hoàn thua shop ấn động 20 số ấn động top 21 trong 20 đầu xanh trời ơi cái đai lưng What the hell đa lượng số dòng quá đẹp luôn em ơi Mà thật sự cái này chọn 40 là có tiền Cứ đâm ra cái 20 cũng được khá là tương đối Nhưng mà chưa được đẹp lắm đâu Trời anh em thấy này Sinh lục 134 sinh khí 16 à, chọn kháng họ thật sự cái này mình định nhấn thêm xíu là bán tiền về luôn em ok cảm ơn cho xe đây rồi tiếp theo những cái món mà có thể năm sáu dòng khả đợi, đợi danh lại cũng như là xài xét newton như là định quốc uh, newton hiệp cốt ăn bang nè đài đâu đài nón thủ lý làm chậm mới coi Video batch 4 này nhớ ủng hộ hơn 200 like nha Nam Mạnh mẽ 200 like nha Khui Đồ, ba cái đồ họ thực sự là đỡ mà có dòng những cái món họ thực sự rất khó nè Áo thủ Đồ áo không băng cao không phục hồi cho Rồi shop luôn Không có đồ gì nữa bán được luôn Khui Bao tay Áo Nón rồi tiếp tục bói Liệu ở lần này à, đầu tư hơn gần 30 kim thì, thì sẽ thu được bao nhiêu Ui Non sợ Rồi áo chúng, nó chúng độc trời <laughs> Coi còn hồi hộp mà huống gì ngồi mở, à. Đúng rồi anh em ngồi mở, khá hồi hộp luôn anh em à Mong anh em ủng hộ nha Hơn 250 anh em đang xem cho cả một lần ủng hộ cho anh em ơi Ôi trời ơi cái áo này cũng khá là tương đối anh em thiệt sự là chón dòng một thì mua ra cũng có cũng ngon đó thiệt sự áo này thiệt sự cũng ok trời ơi cái áo phục hồi 40 khăn họ chón 30 nam cái này mình chón 40 thì cũng pin được một chút mình thực sự là thực sự là cái dòng này cũng chưa đẹp lắm sinh khí có một thôi sinh lực khá thấp được dòng khăn họ khăn họ có 12 điểm rồi cuối tuần năm đọc nói chung mấy cái đồ này thì bán thì chắc cũng được kim đến kim rưỡi hai kim đó nè những cái món như vậy được được giác cũng được năm sáu kim rồi áo này xấu đâu ra áo xấu dòng ôi trời ơi cái nón cũng chón bóng mươi mà dòng cuối rồi nè mà cái họ cái bảy thôi đa số những đồ xấu dòng thủy khá là nhiều họ đâu chưa vẫn chưa thấy họ nè mà cái nón này so với hiện tại bây giờ thì thiệt sự thì sâu này thì thiệt sự bán chắc cũng vài 500 xu đến kim thì thiệt sự không có giá được tại vì dòng cuối quá em ơi rồi tiếp tục khui mong sao mà ra được đôi giày như hồi trước là có thể gợi dốt đôi giày đó thực sự là những đôi giày nó quá đẹp anh em ơi rồi khui phải rồi được cái nón chón kháng hỏi mà chón dòng cuối nè dòng cuối thì chắc chắn phải đợi vào những cái xếp đồ hiệp cốt newton tình áo họ số áo kim số nón nón sâu rộng sinh lượng thấp quá Trời ơi là một đôi giày nữa Mà đôi giày này thì thực sự shop anh em đôi giày này không có gì để mà chạy luôn <clears throat> Trời ơi áo phục hồi 20 rồi Nghĩ sao ra 20 rồi Không ra thẳng 40 ra 20 anh em Áo thiệt sự đấy Áo, áo vải trưởng Bà tay này thủ lý làm chậm ơi Chưa có món nào gọi là phòng thủ lý làm chậm nha anh em Hôm trước mở được một cái nón 12-30 Thông pháp các kiểu Ôi trời ơi cũng có tiền đấy nam Xem được bắn vào khắc liền cũng có tiền đó nam Kháng họ 19 Sinh lực 133 Sinh khí 11 Một bàn tay này mặc xét hiệp cốt nhu tình cũng quá pin luôn ờ, à, Đỡ nói thì chắc là mang nhu tình thôi Còn hiệp cốt thì nữ không mang được rồi Bao tay này đẹp nếu chống 40 nữa quá pin luôn Thiệt sự cái bao tay này chống 40 là phải tiền tiền chục kim trở lên nam thiệt sự Wow. Hay xa, những đa số này cho thấy những món thủy khá là pin nha nam Bao tay này thì thực sự nếu anh em chón 40 thì khẳng định bao tay này phải trên 1 triệu phải khẳng định luôn nè. Nếu mà trên là dòng chón 40. Đây chón 20 thì thực sự là cũng bán được vài kim. Nón này cũng vậy. Rồi, thực sự là những cái món phải mắt pin thì mới có giá nè. Còn 20, 30, 20, 30 thì thực sự là mang mang mang mang tạm thôi, hoặc là mang làm gì đó nó góp góp lại đủ hiệu ứng sơ sơ thôi chứ thực sự không yên thua rồi mang mang bánh có khác đúng không nào à, vào giày nó bóng người ngon rồi Trời ơi cái áo ngon gơ không phục hồi nè em ơi Đồ Không có phục hồi Trời ơi, cái áo nhìn đẹp vãi chướng Sinh lực 139 Nội lực Nội chuyện ngó Cắn độc Các kiểu này điều Cái này mà trụng cái băng bọng luôn Quá pin luôn nè Bình shop Ôi trời ơi lại rút cái nợ nhà chó nữa Lại sao không là phòng thủ anh em sinh lực nội lực kháng hội 11 cho 40 Trời ơi Phòng thủ đâu anh em Sao toàn thủy không vậy Lại một áo thủy 530 Rồi toàn luôn 19 bán luôn đi Trời ơi cái nón này mà thiệt sự nè <laughs> Ôi dồi ôi Nón này mà kháng hộ 21 đi Là mấy ngon, ngon anh em Xét hiệp cốt Xét ăn ban Chỉ cần 21 là đẹp rồi 11 là hơi ít quá Tầm này tầm tầm trung lương ương rồi nè rồi cũng được Bỏ Cho C Tiếp tục khâu hai rừng cuối cùng hai nón Thực sự là những cái đồ thủy nó ra khá là nhiều nè Thủy với thổ ra khá nhiều Họ khá là ít Số 1797 Nguyên thua Toàn thủy xấu dòng Nón sinh lực cao Nỗ lực không có thì shop đi Nón này thực sự không ai sai Cho mấy cái nón trong bàn không anh em không lấy hết rồi giờ Khải sẽ giao dịch tiếp tục những cái rương ờ, tiếp theo Hiện tại đã tính sơ qua thì Khải đã mở gần 70 rương rồi đấy mà Gần 7, có 70 rương rồi Đâu Rồi tiếp tục 28 rương là sẽ chốt là khoảng 100 rương Lần này nó là tròn 100 rương <coughs> Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho video ờ, mở ngập lục thần uh, bảo rương đồ xanh này một một like cho xem ủng hộ cho anh em ơi áo nón áo nón chứa ôi ra như vậy nón rồi khui số số trời kháng lôi 24 không phục hồi quá nhỏ rồi số tiếp theo tiếp theo tiếp theo tiếp theo <laughs> phong thủy đi hả chơi phong thủy hả đưa ạc hả anh đưa không ạc này khả năng may mắn cái nam khả năng mang may mắn cái nam khả năng mang may mắn cái nam ạc này thì xếp may mắn rồi mà đưa ạc họ thì thiệt sự là không khả nghĩ không yên thua đâu em ơi em bảo là ạc thủy mở toàn thủy hả ạc họ sẽ mở ra họ hả cái này thì thiệt sự là anh em ờ, dự đoán thôi thiệt sự là cũng không không thể nào hiểu được đâu em ơi đó. Rồi, khui Hên xui à anh em Tại vì khả năng trang bị con này may mắn mà Giờ đưa qua hờ hỏ thì đâu thể nào kết được đâu Chưa đâu, chưa đi xa đâu Hiếu Ngô Văn ơi, 30 chứ phải là Tết cho người Nam Độ nón kim sinh lực cao Nam 140 Đó. 130 Đóng banh rồi giờ khăn lôi 5 điểm chờ cái này khăn lôi 25 có tiền nè cái này khăn lôi 25 là tiền về 3325 rồi có vẻ như đã chặt rương có vẻ như đã chặt rương và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh vào cùng vỏ đan này đứng nhặt đồ cho đồ rác nha tí nữa khai sẽ chốt đồ thử thu được về cho anh em xem tiếp tục anh em ơi khui áo nón áo áo nón áo đa số toàn áo với nón thôi nè em ơi rồi khui lần này hết cái những cái rương này là 100 rương nữa nè nón kim đóng hỏa bình ôi không có phục hồi nè kháng hiệu ứng khá đẹp sinh lực thì cũng gọi tương đối không phục hồi Trời ơi cái áo không phục hồi Đồ, áo thực sự tiếc gơ em ơi Ở ờ, cái áo này thực sự là bỏ dòng thơ lực đi Bù vào đó là dòng thời gian phục hồi 40 Thì thực sự cái áo này bán sẽ có tiền em ơi Đồ Rồi, sốt cái áo này đi Thực sự áo này sốt quá tiếc luôn Không phục hồi Trống 30 Dùng 1 tiếp tục giày áo áo áo nó đa số là trang bị thôi em ơi không có vũ khí với lại không có trang sức đâu nhiều anh em cứ mơ mộng ra trang sức thực sự là không ra nha anh em không có luôn nè nó không lôi áo đồ 1540 không phục hồi chưa thấy một món hỏ nào ngon lành nha Hôm trước đồn được cái nón phòng thủ 12 làm chậm 30 độ 6 dòng. Này chưa thấy gì nè. Giày kim, giày này thực sự cũng xài tạm thôi, giày này không đẹp lắm nè. Rồi, hết luôn. Ủa, sao con thiên nhẫn này cũng giờ đang này không nhận đồ ta? Rồi, được khả giao dịch tiếp đồ nữa ơi. Rồi, Bây giờ Khải sẽ về con cờ lon tiếp tục lấy thêm ờ, vài chục rương nữa bó cho anh em xem. Hiện <clears throat> tại có vẻ như là lượng may mắn cũng khá hết rồi Chắc nữa chuẩn bị Khải sẽ cắn tiếp tục cái hoa mai với hoa đào Chỉ có trong vòng 30 à, phút Nhưng là vẫn còn, trên đầu vẫn còn, là vẫn còn, đợi tí nè Cái dòng mà giống như virus corona á nha Dưới cái dòng quá tử này không Nó vẫn còn là vẫn còn nữa nè Đó còn 120 rương nữa nha anh em 30 chưa phải là Tết nha người anh em ơi Nãy giờ á, à, nãy giờ cũng được khá là nhiều món nhưng mà Đỡ mà nói bán được ra tiền thì chỉ được khoảng tầm 1 đến 2 món thôi nè Còn lại là những món như là đợi vào set hiệp cốt cũng như là đợi vào set nhu tình này nọ thì thực sự là hơi hơi khôi Nên là khó bán <laughs> Này phong thủy bà nó rồi á, toàn thủy mới thủy đó Đâu Không thấy được món hỏa nào mà phòng thủ lấy làm trọng anh em ơi Tại vì ạc này à, Khải bói theo kiểu là cho may mắn anh Ăn theo kiểu may mắn á Thì bên xếp may mắn kia đến hai mươi mấy rồi Nên là giờ ạc khác bói thiệt sự cùi lắm nè Tại vì hôm trước Khải bói ba bát rồi à, ờ, Xếp đó thì không có may mắn không gì hết Toàn là đồ một dòng một dòng thôi nè Toàn là một dòng thôi Mong Khải mở tầm chục cái sản phẩm để ra bát tiếp theo cho anh em xem tiếp Ok anh kênh hình luôn tổng 200 rương thì khoảng tầm ờ, gần 30 kim vụ thái ơi gần 2 triệu bạn ơi gần 2 triệu gần 2 triệu nha gần 2 triệu gần 30 kim giày áo áo rồi khui này mà chọc quá giày áo áo đủ áo không phục hồi không áo này phục hồi được rồi đồ một đôi giày làm chậm tóc 17 chán dữ đôi giày này thực sự quá cùi nè mà được sinh lực thôi tụi này làm lúa nè em ơi tụi này làm lúa ơi nón nón nón nón ủa dù sao tụi này toàn nón vậy ôi trời xấu cái nón luôn vãi cả nồi xấu rừng xấu nón nè em ơi anh em có ủng hộ thì có thể đỡ lại cho khải một like ủng hộ chia sẻ chơi nha em ơi ủng hộ mạnh nha anh em rồi nón kim suy ra cùi quá cùi quá nón kim nội lực cao sinh lực quá cùi ta cùi theo bao tay chủ yếu là bao tay đai lưng anh em mấy món đó thì thực sự khải rất là trông chờ vào những món như bao tay đai lưng dây đai lưng thì thực sự là những món đó mà nó ra mắt pin cá là tiền về luôn nè, còn áo này nọ khải nghĩ nó này nọ nó khá là rẻ <laughs> ra ra ôi trời cái áo vai khánh hỏi xấu dòng anh em ơi <laughs> sợ giày khăn lôi 30 khăn lôi 10 tóc 30 khăn lôi 10 cù vậy áo số ôi trời ơi cái bao tay xấu dầm của tôi kháng hỏi thì cũng thấp mà chón cả 30 thôi thiệt sự cái bao tay này thiệt sự quá đẹp mà nó không được cái hiệu ứng bên dưới này mà hiệu ứng ẩn xấu quá xấu quá giày này không biết giày này chắc không trả ai tìm xài luôn đâu này ngoài bán 50 vạn đựng trăm xu à shop đi mệt quá bao tay này cho cái bao tay vắt cánh rồi sinh lực quá trời luôn em ơi ok cái đợt đó ai cần sau này cần tính sau rồi khui bao tay sinh lực nỗ lực sinh khí quá nhiều nè mà kháng họ cái bốn trong cái 30 bao tay bao tay bao tay dày bao tay đai lưng chỉ cần mấy cái đó thôi mấy cái áo cái nón thiệt sự là quá cùi em ơi mấy cái đó ra đồ cũng không không bán được nổi luôn nón số số rồi tiếp tục một cái 17 30 sinh lực lực cao Sinh lực có 16 điểm hả Ôi trời ơi cái nọ <laughs> Rồi tiếp theo Ai... Giày họ số Giày Ôi hai ba giày họ thật sự Không có cái đôi giày nào phòng thủ lý làm chậm luôn em Khó thật sự Áo thủ Rồi tiếp tục anh hôm mai hoa đào đi Chỉ có 20 phút thôi nè Cánh cánh Rồi phun Full bánh nha Tiếp theo Nó không nói rồi giày kháng lôi shop luôn kháng lôi 11 hai bao tay nè nhờ vào hai bao tay này bao tay gỡ vờ gỡ vốn gỡ vốn nè rồi bao tay kim nhìn trắng dữ người ta ui sao nhìn trắng đời thế cùi quá ai khui hai đôi giày hai ba nón bốn nón hai áo trắng banh chúng động mình chống động số, lôi số, áo lôi số, trời các bạn chúng động quá trời này mày em có giày nam làm tóc 40 chọn 40 đôi giày này ngon ấy ôi tóc có 17 chợ số, trời đồ họ đúng một dòng anh em sao tôi một dòng thôi rồi toàn tiếp tục nhận rương tiếp theo toàn toàn này toàn này cái này toàn này này mày sắp mạnh này ờ, sắp ra đảo rồi sắp ra đảo rồi nè ơi sắp ra đảo rồi nè ơi sắp ra đảo rồi <clears throat> không sao không sao 30 chứ phải là tết nha em còn hơn 60 rương nữa nha nam ơi khui hết cái nốt cái đóng này rồi chúng ta còn hơn 60 rương nữa nha anh em. Khôi Áo Nấu Móng tay Rồi Chơi cái trò chơi trò chơi số số mây rủi đồ xanh này canh thành quá nó stop Đó cái áo Khăn lôi 30 không có phục hồi Chơi em dày chết em rồi anh người anh em ơi Đậu bỏ dòng nội lực đây đưa dòng phục hồi 40 vào thì tiền về rồi Mới 24 Tết và lo gì đúng không Tân Lê Trời anh em coi này Cái áo nhìn quá đẹp luôn thiệt sự Cái áo này thiệt sự giờ cho mấy ông thiên nhận mang thì gọi quá hợp lý nè Quá đẹp luôn mà Thiệt sự không có phục hồi anh em Nếu thêm 20 hoặc 40 phục hồi là pin rồi <laughs> Chưa ra gì Phúc rồi Tí nữa Khải chốt đồ cho anh em xem nha Đồ áo thiệt sự luôn Số 30 quá đẹp không phục hồi Rất tiếc Rồi một tay con banh ra đi luôn nón nón kim rồi máy nhỏ áo này cũng có một áo 24 sinh lực nhưng mà không có phục hồi cũng vứt luôn nè lần này thì 30 đẹp quá rồi đỡ lại rồi rồi rồi có có mùi rồi có mùi rồi có mùi rồi có mùi rồi khui chính tinh tây à, cụ áo shop Ừ, cái nón 15 20 cũng được, nón này tầm này bán cũng được 500 xu ấy. Được uh, à, 300 vạn hả? Ôi trời ơi, cái đôi giày. Trời ơi, tóc 35 là được rồi. Tóc gì 15 mà trời. Sinh lực cao nữa chứ, sinh lực lực đẹp luôn mà tóc có 15 mà trời. Nhưng thật sự đôi giày quá trắng Sự giày này không ai thèm xài luôn, shop luôn cho nó máu đầu áo phục hồi Không phục hồi Thông pháp Thăng lôi 20 Rồi, toàn Được hai món ta là tương đối <laughs> Nón này nè, 15-20 Là lưng khăn lôi 20 Rồi, khui đó thì phục hồi 20 hoặc là 30 hoặc 40 thì có thể đẹp luôn em thì yên thì thiên nhẫn có thể xài tốt không ra tròn vãi lên Khui Không phục hồi nữa luôn Trời ơi tầm này ra anh em sử dụng quá trời Rồi <laughs> Đôi giày họ tóc 33 thông pháp 4 hết rồi Thông sinh lực Ôi đôi giày không có gì luôn em ơi 19 20 không tóc Rồi 7 30 19 20 Rồi đôi giày không bệnh. <laughs> Mong Khải ra siêu phẩm gỡ vốn ok em ơi Hiện tại Khải đã hết rồi em ơi Bây giờ Khải sẽ đi lá rương tiếp theo đã Còn à, như là hơn 60 rương nữa em ơi kiểu này à, này rồi này rồi này rồi ton ton sao tiếp tục về cắt uh, à, lấy ít đồ nữa đã cố lên cố lên 30 kim anh em à 30 kim anh em ơi rồi đậu tự này không được trong này còn hơn ờ, uh, 60 rương nữa đó hết luôn này là khô máu sạch sẽ luôn nè, này là hết rương luôn nha anh em ơi còn đúng ờ, uh, 60 rương cuối cùng đó 60 rương cuối cùng cái gì dịch đây nó chặn rương sống hai rương Cố <clears throat> gắng về bờ anh em ơi Nãy chưa có món nào thiệt sự luôn anh em à Chưa món nào nha anh em ơi Nhiều rương rồi anh Khải không thấy Rương vũ khí luôn đâu Đâu có rương vũ khí đâu Phùng Trương ơi hên xui à đâu á, anh em cứ bảo ra rương vũ khí thực sự khải không thấy rương vũ khí anh em ơi làm gì có anh em nghe đồn đâu rương vũ khí à anh em anh em có nghe đồn đâu thực sự nghe rương vũ khí không rồi khải có hỏi những cầu thủ đi trước thì hiện tại là mở đâu có rương vũ khí đâu anh em con thúy yên này là lần đầu tiên mở với 220 rương còn con hồi ạt trước của khải thì gần 450 rương rồi anh em ạt trước đó là ạt trước chưa được gì phú giỏi ơi được cũng vài món bán được uh, từ uh, ờ, 1 đến uh, ờ, 5 kim thôi chứ gì nhiều sang cắn kế trường tiếp tục là sao để vào cửa hàng nhanh vào mọi người ơi à là cửa hàng như thế nào ờ, thái ờ, lan lê ơi nhấn bật auto lên nhấn control ít nha là nó mở cửa hàng nha bật auto lên nhấn control ít control x uh, dấu ít đầu sọ đó nè đầu sọ bạn hiệu cấm đó nè thì nó sẽ hiện thôi ui áo rồi khui chúng ta sẽ còn ờ, vào chủ rừng cuối cùng biết là có về bờ không đây thôi chưa có gì luôn về làm ăn bách mở hình làm anh khai à độ có nữa không độ anh em ok về làm ăn bách ăn bách à đứng nãy giờ quá trời đây gần hơn nửa tiếng rồi mà không có đồ gì ngon đâu mà đứng lên cái đào này chỗ này đi thử có được không làm ăn bách ok cái đao này là gần tết rồi nè nên là ở mấy chủ mình cũng có khá là nhiều hiệu ứng cây đào cây mai khá là đẹp đó sự kiện tết dương lịch này nọ khá là đẹp khui này ui nó rất đồ ra ngoài luôn vãi lên chết chết chết chết rất <laughs> áo là người này coi <laughs> gì đây đây con kỳ lần nó là may mắn 5% nó người anh em rồi tôn <laughs> chúc khải là siêu phẩm rồi chó 40 khăn hậu 20 sinh khí 20 à ừ, biết món gì đây rồi món này khăn độc không gì rồi tiếp tục anh em ơi Ôi Con này đai với bao tay ít ra vậy rồi Bình Thực sự là rất là chua đây mà Rồi tiếp tục Đơn giản không em Cứu nào cứu nào Về bờ nào Cứu pha con em Cứu cứu cứu nào tuần sâu còn có bắt cho anh em chơi nào Khấn lôi 24 Không phục hồi Thông pháp làm chậm khấn hỏa Trời ơi không có Trời ơi có 30 trời 35 sinh lực 30 nè Cái này trong 40 thì cũng được tí Sinh lực lực thấp quá Cái này có thể cho đường môn đường môn xài được đường môn xài tương đối cái tóc 30 đường môn thì đẹp ấy thằng này thứ 5 à thứ 5 xe của khả thứ 5 bạch chấn của khả luôn ngon ngon ngon bây giờ ngon nha kháng hỏi nhiều ok bạch chấn sàn luôn nha nam ơi đẹp ấy ok ok bạch chấn thứ 5 khả sàn luôn không hỏi dòng một luôn quá đẹp được đôi giày cho ạc chính à, cho ạc thứ 5 mang rồi so. rồi giờ cho cho thiếu lâm mang nha nè được tóc chón kháng họ cũng được trong đôi giày khả năng mang thì hơi xấu anh em cùng xem đôi giày giày khả năng mang đây dây này khả năng mang là hồi trước hãy mua một kim đó nè trước hãy mua một kim ấy à, ba chín hai mươi mười lăm này một kim ấy còn đôi giày này khải mới mở ra thì đẹp hơn đó, anh em xem so sánh hai đôi giày không <laughs> đẹp hơn một chút thêm được 10 chón và hai cán gõ nếu như à, 30 chón này kèm với cái nhẫn 20 chón nữa thì được 50 chón 50 chón bút với bất động minh dương nữa thì được 80 chón đây được 80 chón ok à, chón được 20 bất động rồi được 70 chón rồi em ơi là phải mang quận nhận ít nhất phải nhận chón 30 nữa thì khả sẽ đọc móc 80 chón ở thiếu lâm nếu mà mang nhận chón 30 nha em thì cũng được thay đôi giày nó vào rồi kịp nhận chón khác đai lưng dậy khui không phục hồi mười 15 Ôi trời ơi Cái đôi giày này thì Tóc này không có Nghiệt thiệt sự nên mà sức lực cao quá trướng luôn Đâu đôi giày đẹp gơ luôn em tóc Mà sao ra toàn đồ thủy không người ta Toàn đồ thủy sao được không người ta Họ đâu Họ đâu người anh em ở đâu đủ đâu giày nữ ngon lành thực sự tóc thấp quá đâu mà đó tóc ba mấy thì cũng được nữa bán cũng ngon lành sinh lực 137 không hỏi 20 chó 20 rồi những đường cuối cùng những đường cuối cùng <laughs> chuẩn bị ra đảo lý sơn ăn tỏi rồi phải trưởng này mà rồi cố lên áo nón nón giày đai rồi Cùi hàng Những món khăn ờ, món họ làm chậm phòng thủ thực sự rất khó nè mày ơi Ôi giày tóc 40 không có gì hết họ có 5 điểm chờ Mèo lên 25 là ngon nè mà nếu hành đường môn thì có cần chống với chậm không? Có chứ em, phá nào cũng cần cả Nhưng mà nhiều đường môn đa số đi vào cái hướng đó là nón phòng thủ lý Nên là bỏ luôn cái dòng chón nè Nên là chỉ lấy kháng họ thôi Chỉ lấy kháng họ dòng một thôi Đó là những cái hướng như là ngũ hành Họ bỏ luôn chón luôn Họ Diệm Sơn bị quạt ba tiêu thổi bay khải rồi á Độ kim Đây Thôi những đường cuối cùng em ơi Đây Bao tay Nón Nón Nón Áo Siêu phẩm siêu phẩm siêu phẩm Con ngõ 21 ừ, Cái này dòng 1 Ngõ 21 Có thể cho à, à, Thiếu Long bên kim man Cũng được, à, nói này cũng đẹp đấy Dòng 1 Bay số. số Bay số Đài Trời ơi <laughs> Toàn toàn toàn toàn Còn hơn chục rương thôi em ơi Có anh em nào có suy nghĩ nào không bây giờ nón rồi khui số đồ không lôi rồi không gắn họ chó 20 số số số, trời ơi cái đôi này không gắn họ cũng ok mà là không có tóc nè quá chướng rồi đôi này trắng quá đôi này thì tóc cao kháng hói như cái quần què còn đồ này thì kháng hói ok tóc thì như cái, quần què luôn được lại cái đôi 40 thì cũng đỡ tóc chạy <laughs> toàn rác quá rác to này to này cái này to này rồi khui những đường cuối cùng sĩ phẩm đâu lộn số shop 1740 nón thỏ này số bao nhiêu mày <laughs> à, không thể tin được không có đồ hỏi nha anh em nó chậm 40 nó chậm 40 ba nón này thiệt sự nó quá rẻ anh mày ơi bán nón này thiệt sự năm này quá rẻ khui rồi những món cuối cùng rồi có vẻ không ổn rồi em ơi tôi này không ổn rồi 25 kim ra đi rồi mười hai hai mươi không có sinh lực trời ơi năm phục hồi sinh lực vãi chưa, này ai xài này ai xài đâu cụ ra đi chân lành tết tôi xong tôi xong tôi xong Tôi xong Ôi giời ơi Tôi xong <laughs> Ton ton ton Rồi ra khơi rồi Lần này thất bại em ơi Thiệt sự mà đã nói là bù lỗ thì bắt này không có mua được gì luôn okay. Rồi ra đi Cụ ra đi chân lành tót luôn Thực sự là không có món đồ nào được bán có tiền luôn em à, à Để chúng ta cùng điểm sơ qua cái, cái đồ cho anh em xem nha Để Khải vứt hết qua cho anh em xem Điểm sơ qua cho anh em xem thằng món nào bán được tiền thực sự là ngày hôm nay thì với 25 kim trôi qua thì thực sự để bán được tiền thì hơi khó lắc nhất lắc nhất chỉ vài một kim đến hai kim vài vài trăm xu rồi đa số những đồ sinh lực nỗ lực cao nên em chứ còn thực sự bán có tiền khó quá ton về sau không có gì lượng hồn lực rồi đúng rồi nè anh em đang xem trong live hồi chơi nha đã khải tổng đồ cho em xem sơ qua này đây nè ở lần này thì uh, có những món như là cho anh em đợi đợi bọc Đây, bây giờ Khải sẽ vô nem độc trước đi Tại vì nem độc nó giữ đồ cao hơn Dạ, nhiều anh em bảo siêu phẩm nằm ở cái viên ngọc lục thần trong rương này hả? À hả ok Không máu đến à, từng hơi thở cuối cùng này mà Còn dương cuối cùng à, Hết thiên sơn, cánh bên thiên sơn rồi ok Siêu phẩm này một cái viên này đúng không? À, đúng như lời của anh em nói không? Một cái nón <laughs> Hơi thở cuối cùng đi bệnh viện vô nước thôi nè em ơi ạ à, khăn lôi sinh lực à, trăm à, không có gì bỏ rồi bây giờ chúng ta cùng à, điểm sơ qua những cái vật phẩm khải thu ở cái rương à, ngọc lục bảo lần này ngọc lục thần lần này lên cao cho anh em xem với xếp lần bắn 24 thì à, Khải cảm giác rằng cái độ đồ nó ra nó cũng nhỉnh hơn ở cái lần bắt một bắt hai bắt 3, 4, bắt, bắt một hai ba chứ Thì thực sự là đồ nhỉnh hơn Nhưng mà ở lần này thì có vẻ như hơi đen này mà đây em có thể xem sơ qua cái bên xét em con em động này thì à, khải đã thu được một số đồ như sau đây em. à, để mà nói thì một món món đây đây được hai đó như được ba món được ba món thực sự là có thợ bán là bán có tiền bán thực sự là có tiền đây anh em ơi món đầu tiên đó là một cái nón 40 trong 40 sinh lực lực và kháng hỏa 14 cái nón này thực sự đỡ mà bán thì cũng được bèo lắm từ 5 cho đến 10 kim đó đỡ mà đi xét năm hành thì cái nón này vẫn có thể kích được đó là thể 5 đến 10 kim rồi tiếp theo là một cái nón vẫn là như vậy luôn chón kháng họ 40 nhưng mà ở cái nón này thì kháng họ nó có 4 thôi có 7 thôi sinh lực nội lực thì cũng khá tương đối thôi không cao lắm chón 40 thì cái nón này sẽ mang vào một cái set hiệp cốt thì mà ra lấy được, một chút chón và hiệu ứng kháng họ và hiệu ứng chón cùng map kháng họ hơi thấp nón này chắc bán cũng được khoảng ờ, kim cho đến uh, ờ, 3 kim đó rồi tiếp theo đó là một cái nón cũng tương đối giống như nón trên nhưng mà được lượng kháng họ cao hơn và sinh lực nỗ lực cao hơn một tí kháng hỏi 11 chống 40 thì cái nón này chắc cũng tầm 1 đến 3 kim thôi nè không thể nào hơn được đó nói chung là cho ba món này thu được khoảng ờ, bèo lắm cho thu được khoảng 5 kim đi thực sự là ba món này bèo lắm thu được 5 kim cao lắm là cho 10 kim đó ba món này tương đối từ 5 đến 10 cho nên nhanh tại vì mấy món chờ đợi đến cái set hiệp cốt thì rất rất là chua ở server này chỉ có khoảng tầm hai set hiệp cốt có thể là ba set thôi một đai lưng ờ, kháng độc cao cái này chỉ đợi cho anh em không bán được rồi một bao tay ờ, cũng có thể là kích ở cái set hiệp cốt sinh lực nội lực và kháng hỏa chó cũng không yên thua bao tay này chỉ cao lắm cũng vài trăm xu đến một kim nó đai lưng này cũng vậy nè đai lưng này thì nó bù lại một cái là sinh lực khá cao sinh khí khá cao cũng xấu dòng và cũng kích vào cái set uh, Newton hạt uh, hiệp cốt thì cái đai lưng này bán chắc cũng được tầm kim rưỡi cho đến hai kim lấy hiệu ứng khá đẹp sinh lực lực quá đẹp còn kim rưỡi đến hai kim nón này thì thực sự ở server thì quá nhiều nón này chắc vài trăm xu 500 xu quay đầu sẽ không ai mua áo này thì thực sự là quá tròn luôn cũng là một áo phục hồi kháng họ nhưng mà chón 30 áo này thì chỉ lấy được dòng đầu cũng có thể là cho thiếu lâm mang cũng khá tương đối cho thôi còn thực sự không có bán nổi rồi nón kim này cũng vậy thực sự là hai ba trăm xu không thua nón này cũng vậy anh em ơi kháng hỏa 15 chón 20 thực sự cũng vài trăm xu hai ba trăm xu thôi bao tay dòng chón 30 dòng 1 thực sự bao tay này chỉ có thể là cho ai cần cho nón này thì cũng tốt sinh lực hơi kém thôi nè sinh lực 16 hiệu ứng thì kháng họ 17 chón 30 sinh khí 15 nón này cũng vài trăm xu đỡ mang nó kích vào cái set hiệp cốt hay là nhu tình ăn ban Nhung tình ờ, với ông Bang Nón này cũng giỏi thôi Rồi Tương đối vậy thôi em ơi Rồi tiếp tục đến cái ạc, à, chính này Thực sự là bắt này lỗ sấp mạnh anh em ơi Không lời được nha mọi người <laughs> Đừng quên trong lòng hồi chơi anh em ơi Đây anh em ơi Một đôi giày này thì thực sự là mới mới mở ra cho Thiếu Lâm mang luôn Tại vì Thiếu Lâm Khải mang đôi giày khá là, khá là cùi Đây thì lúc này Khải soi thì thực sự hai đôi giày thì đôi giày Khải mới mở ra đẹp hơn với hiệu ứng ờ, kháng họ và chón cao hơn một chút tóc cũng đẹp Đó. rồi nón này thì cho cũng xe mang, nón này thì sự cũng vào dùm xu không tới đâu cả à, áo này thực sự thì nhẫn có thể mang được với hiệu ứng uh, khăn lôi không phục hồi khá tiếc dây này thì cũng vậy năm tóc không có <coughs> khăn hỏi chón hơi khăn hỏi thì ok sinh lực ok mà chón biết quá tóc biết quá không yên thua nón này 15 20 thì chắc cũng được vài trăm xu không được nhiều lắm không yên thua dây này cũng vậy nè ơi khá là cùi trung bình tầm trung không được không được cao như lắm bao tay này cũng vậy đa số được cho bao tay này cũng vậy anh em ơi sinh lực cao không có gì cả sinh khí cho xe thôi không chạm cái gì rồi bao tay khăn lô 14 sinh lực không nguyên thua đôi giày này thôi nói chung là ở đằng này thu không nguyên thua em ơi chắc là lỗ chắc không phải ờ, thu về chất cao lắm là khoảng 10 kim bán lắc nhất hết nhiêu này được 10 kim đi lỗ khoảng 15 ờ, kim lỗ 1 triệu anh em ơi ở video này Khải làm lỗ 1 triệu đây ok nói chung là làm những cái bot bó đồ như thế này bó đồ như thế này em thực sự là may mắn vào đâu vào đó thì chúng ta cũng chờ cái sự hên xui như là may mắn của mình thôi thực sự không thể nào mà biết trước được điều gì rồi cảm ơn em đã theo dõi cái bát vì uh, ờ, mở ngọc lục thần bát thứ tư ngày hôm nay và đừng quên để lại cho video này hơn 200 like Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo như là bát 5, bát 6 cho đến bát 10 cho anh em xem tiếp tục nha. Cố gắng ủng hộ video này hơn 200 like nha anh em ơi con vào đang còn bốn hộp trong rương chưa mở kìa ủa nhớ mở đó mà mở hết rồi mở hết rồi anh em nhầm ấy em mở hết rồi khánh lầm hết trong rương ra luôn mà sao còn được Đây, anh em đừng quên cho khảo làm hộ chơi em ơi Để khải bắt lại xem thử sao là bảo đang còn bốn hộp ta vì khả đã lấy hộp hoàn toàn không còn một gì dụng rương luôn nè hết rồi rương nhỏ đang không còn gì nữa làm gì có được anh em xem nhầm đó anh em nói sạch sẽ mà đó rồi ok bye bye anh em nha đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và bây giờ khả sẽ trở lại làm nhiệm vụ gia tẩu và cũng như là cho đi chan em ơi rồi